tình anh sẽ không bao giờ em dối lòng mình thà rằng không yêu thì thôi đã nguyện yêu thương nhau rồi em xin thề trọn đời chúng đôi Tình nghiệp em ngoan lắm người ơi Bên nhau đôi ta như cây liền cành Dịu dàng như chim tung cánh Chán hoa như bướm vần quanh Mỗi hơi thở này dành riêng anh Mỗi nhịp đầm tim em còn chi đâu gian dễ cho người biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều đã đành nhưng xin anh hiểu bởi vì yêu anh vô cùng trời cho em mang tình anh sẽ không bao giờ em dối lòng mình thà rằng không yêu thì thôi đã nguyện yêu thương nhau rồi em xin thề trọn đời chung đôi lòng thầm tim em là riêng anh còn chi đâu dán dễ cho người biết rằng anh hơn ghen chỉ vì yêu biết rằng yêu nhiều nên ghen hơn nhiều đã trời cho em mãi